Chuyện tình của các quan chức cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam phần cuối, tiếp theo phần 1 và phần 2. Đỗ Trọng Hưng và tiền lệ Sứ Thanh Chuyện tình của Trịnh Xuân Chiến và Hot Girl Quỳnh Anh đã 2 năm rõ 10, nhưng các cơ quan có thẩm quyền của đảng từ trung ương đến địa phương đều bó tay, không tài nào xử lý được ông bí thư tỉnh ủy. Vì vậy, câu chuyện bồ nhí và đại quan cứ thế trở thành tiền lệ ở xứ Thanh. Lần này nghi án bê bối tình ái thuộc về Đỗ Trọng Hưng, sinh năm 1971, hiện nay là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 của tỉnh Thanh Hóa. Tháng 3 năm 2018, một Facebooker được cho là bị đại quan cướp mất người yêu vì căm hận nên đã tung lên Facebook và mạng xã hội chuyện Đỗ Trọng Hưng, khi đó là phó bí thư thành ủy ngoại tình cùng hàng loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn mùi mẫn và riêng tư từ số điện thoại của ông Hưng gửi cho cô bồ nhí có tên là Nguyễn Thị Trang. Cô Trang sinh năm 1992, quê Thọ Xuân, Thanh Hóa, công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chi tiết hẹn hò cùng những thâm cung đấu đá trong chốn quan trường xứ Thanh đều hiện lên trong từng nội dung tin nhắn. Sự việc chấn động xã hội Đến nỗi ngày 21 tháng 3 2018, Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa đã phải triệu tập một cuộc họp bất thường để giải quyết. Đỗ Trọng Hưng dãy nảy cho rằng mình bị vu khống, bịa đặt, bôi nhọ, còn cô Trang Hot Girl thì khẳng định chỉ biết ông Hưng là phó bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa qua các phương tiện thông tin đại chúng. Bản thân Trang chưa từng gặp và liên lạc với ông Hưng. Lập tức, Công an Thanh Hóa ngay ngày hôm sau 22 tháng 3 năm 2018 ra thông báo số 24 CAT PA83 công bố kết quả điều tra khẳng định đối tượng đã tạo tin nhắn giả có nội dung bịa đặt sử dụng phát tán với động cơ mục đích xấu, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân của ông Đỗ Trọng Hưng nhằm gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ủy Thanh Hóa nhanh chóng gửi công văn lên Ban tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị xử lý những thông tin sai sự thật về Phó Bí thư tỉnh ủy trên các blog mạng xã hội phản động. Vậy là Đỗ Trọng Hưng thoát, để rồi tháng 10 năm 2020, Hưng được bầu làm bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa thay Trịnh Văn Chiến về vườn, tháng Giêng năm 2021, Đỗ Trọng Hưng lọt vào Ủy viên Trung ương tại Đại hội 13 đối với tổ chức đảng, ban ngành, đoàn thể ở xứ Thanh, chuyện bồ nhí của Bí Thư Hưng đã vĩnh viễn thành nghi án không đáp số, nhưng với dân chúng và dư luận xã hội vẫn không ngớt sầm xì bàn tán. Câu hỏi đặt ra một nữ nhân viên phòng biên tập đài truyền hình, gái quê từ Thọ Xuân lên thành phố Thanh Hóa ở trọ nhà bác họ mới 26 tuổi đầu thì lấy tiền đâu xây biệt thự, mua ô tô và sống cuộc sống giàu có như giới thượng lưu nếu không có nguồn tiền chu cấp từ một đại quan. Tư Huy, Nguyễn Thành Tài, Đào Hoa Nguyễn Thành Tài, còn được gọi là Tư Huy, sinh năm 1951 tại Campuchia, cha gốc An Giang, mẹ người Gò Công. Tư Huy là bạn thân của Lê Thanh Hải, tức Hai Nhật. Vì vậy, khi lên chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành Hồ, Hai Nhật cấm ngay Tư Huy vào ghế Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Tư Huy hoạt ngôn từ nhỏ theo du kích quân, sau năm 1975 làm công tác đoàn, học tại chức ngữ văn, rồi làm cán bộ văn hóa sau leo dần lên chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tư Huy giỏi cưa gái, nhiều nữ cán bộ công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố đã qua tay ông ta, tật máu gái, sơi gái ngay trong phòng làm việc, đã có lần bị vợ ông ta xông vào tận Ủy ban Nhân dân thành phố để đánh ghen, chịu hết nỗi, Tư Huy, bà vợ đâm đơn ly hôn. Chuyện tình của Tư Huy và cô MC Đỗ Thụy xinh đẹp của đài truyền hình thành phố HTV từng rúng động một thời năm 2013 dư luận đồn đoán nữ MC phải rời Việt Nam ra nước ngoài sinh con, 3 năm sau mới quay trở về lại. Sâu đậm, dai dẳng và đen đuổi nhất sau nhiều năm đào hoa của Tư Huy là mối tình với Lê Thị Thanh Thúy. Thanh Thúy sinh năm 1979 ở Hội An, Quảng Nam, là một phụ nữ trắng trẻ và xinh đẹp, gọi ông Nguyễn Sự, cựu bí thư thành ủy Hội An, tỉnh Quảng Nam bằng cậu từ năm 2009 khi đang là ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tư Huy đã cánh cầu thành Thúy. Năm 2011, Thúy từng đưa Tư Huy sang Singapore chữa bệnh u sơ tiền liệt tuyến với chi phí điều trị lên đến hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Dư luận cho rằng Thanh Thúy kiếm được rất nhiều tiền từ mua bán công sản khi dựa vào Tư Huy và họ có với nhau một đứa con năm 2010 từ một chủ tiệm kinh doanh nhỏ, uốn tóc, gội đầu, massage, đăng ký hộ khẩu tại chung cư Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh. Lê Thị Thành Thúy vụt lên lần lượt làm giám đốc công ty Hoa Tháng năm thành nữ đại gia doanh nhân Thành Đạt. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue, gọi tắt là Công ty Lavenue kinh doanh bất động sản, đầu tư dự án ngàn tỷ và sống như bà Hoàng trong khu biệt thự Riviera trên đường Giang Văn Minh, phường An Phú, quận 2. Người ta bắt gặp Thanh Thúy xuất hiện kế bên hai Nhật, Lê Hoàng Quân, Tư Huy trong các buổi chiêu đãi tiệc tùng quan trọng. Thanh Thúy cũng tay trong tay thân tình với những quan nữ đầy quyền lực ở thành hồ như Đào Thị Hương Lan sinh năm 1961, giám đốc sở tài chính, bồ nhí của hai Nhật, Nguyễn Thị Thu Thủy sinh năm 1958, giám đốc công ty quản lý nhà thành phố Hồ Chí Minh, em gái mưa của Ba Đùa. Và rồi băng tam quái nữ này đã hùn tiền cùng anh em Trần Kim Thanh, Trần Lệ Nguyên, tập đoàn Kinh Đô làm siết, thu tóm công sản đất vàng diện tích gần 5.000 m2 ở số 8, 12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh khiến cho Lê Thành Tài ngã ngựa trong vụ án với cáo buộc gây thất thoát 2.000 tỷ đồng. Tháng 12 năm 2018, Nguyễn Thành Tài bị khởi tố, bắt giam. Gần một năm sau, Lê Thị Thanh Thủy cùng chung số phận. Từ đầu năm 2018, Đào Thị Hương Lan đã ôm theo hàng chục triệu Mỹ Kim nhanh chân trốn sang nước ngoài, hiện sống ở Canada. Chiều ngày 9 tháng 10 năm 2019, báo đảng đồng loạt đưa tin khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu giám đốc công ty quản lý nhà thành phố, nhưng thực tế Thủy đã giả vờ xin đi chữa bệnh và trốn tại Mỹ từ giữa năm 2018. Khối tài sản cướp được hàng mấy trăm tỷ đồng, Thủy đã kịp sang tên cho chồng, con và người thân. Tháng 10 năm 2020, Nguyễn Thành Tài bị kết án 8 năm tù giam, Lê Thị Thanh Thúy 5 năm tù. Trước công đường, dù chối bay, chối biến mọi quan hệ tình ái, nhưng khi phiên tòa khép lại, người ta vẫn thấy Thúy dành cho Tư Huy ánh mắt đầy thương nhớ. Vì đâu nên nỗi, chuyện tình của các quan chức Cộng sản nhiều đến độ không thể nào kể hết – nếu như khi bị khởi tố, bắt giam mới lộ ra chuyện mua nhà lầu xe hơi cho vợ bé, ở và sinh con của anh em nhà Dương Chí Dũng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Dương Tự Trọng, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng, thì những kẻ đương chức vẫn phát lộ vợ bé, con riêng như Thân Đức Nam, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, hoặc Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, mà các cơ quan chức năng của đảng cũng không hề sờ gáy tháng 2 năm 2019, Tiến Dân có bài về Phạm Minh Xem, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cantum. Ông Xem ngang nhiên cướp vợ người ta phá nát hạnh phúc gia đình trẻ, nhưng chỉ nhận mức kỷ luật và cảnh cáo. Tháng riêng năm 2021 tại Đại hội 13 của đảng, dư luận cũng một phen bàn tán xôn xao về việc dính bồ nhí lộ clips – nên Vũ Đức Đam bị các đồng chí của mình loại ra khỏi danh sách ứng viên Bộ Chính trị. Một trường hợp nữa cũng được đồn đoán là Bùi Trường Giang sinh năm 1975, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban tuyên giáo Trung ương khóa 4, nhiệm kỳ 2020 đến 2025, bị loại ra khỏi danh sách bầu ủy viên Trung ương Đảng chỉ vì đơn thư tố cáo ngoại tình. Cơ quan điều tra thì không thể tùy tiện vào cuộc khi tổ chức đảng chưa đồng ý, tổ chức đảng thì chỉ xử lý đảng viên của mình khi có đơn thư tố cáo mà dân nào dám tố. Luật pháp không nghiêm, điều lệ lỏng lẻo, vậy các đại quan tha hồ mà lập phòng nhì, bồ nhí. Xin mượn lời bà Trần Thị Quốc Khánh, đại biểu Quốc hội các khóa từ 11 đến 14, đơn vị Hà Nội để diễn đàn Quốc hội tháng 11 năm 2017 để khép lại loạt bài này